Dòng tên anh khắc vào đá núi Mấy ngàn hoa bóng cây tre Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theo Việt Nam ơi Việt Nam Núi cao như tình mẹ Bốn mùa tóc bạc Việt Nam ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa rực cháy lên